loài động vật ăn thịt khác con người chỗ nào về cấu tạo thì loài động vật ăn thịt chúng có móng vuốt con người có móng vuốt không ạ có móng đúng không ạ nhưng có sắc nhọn không không để chị em còn làm đẹp mà đó còn đàn ông thì như không có tác dụng mấy nhưng chị em mà làm đẹp đàn ông chỉ thỉnh thoảng nhặt dao cho vợ thì may ra mới dùng đến móng tay còn loài động vật ăn thịt mổ đổ mồ hôi bằng lưỡi các anh chị thấy con chó mà gần nhất là con chó nó thở nó thè lưỡi ra nó thở đổ mồ hôi bằng lưỡi con người chúng ta đổ mồ hôi bằng da loài động vật ăn thịt thì không có lỗ chân lông còn con người chúng ta thì hàng triệu lỗ chân lông loài động vật ăn thịt răng nanh thì rất sắc nhọn và phát triển còn con người chúng ta Giang Nanh có phát triển không? Không đúng không ạ? Hàm răng rất bằng phẳng. Đó. Thì hàm răng bằng phẳng đó để làm gì ạ? Để nghiền thức ăn, ngũ cốc. Còn hàm răng nhọn thì sao? Để xé mồi. Đó. Tuyến nước bọt của loài động vật ăn thịt thì nhỏ. Còn tuyến, tuyến nước bọt của chúng ta thì sao? Rất phát triển. Và tuyến nước bọt của loài động vật ăn thịt thì nước miếng của chúng có tính axit và không không pla protealin còn nước miếng của con người thì có tính kiềm và hàm lượng lớn protealin nghĩa là men của nước bọt có nhiệm vụ phá hủy tinh bột loài động vật ăn thịt thì có rất nhiều muối axit trong bao tử còn chúng ta cũng có nhưng con người cũng có nhưng ít hơn gấp 10 lần động vật ăn thịt ruột của chúng thì như lúc nãy chúng ta vừa xem được ruột đường ruột của loài mèo đó các anh chị nhìn thấy không có những người nào đã từng biết đường ruột của loài mèo thì nó rất nho ngắn của toàn bộ động vật ăn thịt cũng vậy chúng dài chỉ gấp 3 lần cơ thể thôi còn đường ruột ruột của chúng ta thì dài đến gấp 6 lần cơ thể còn đường ruột của loài động vật ăn cỏ các anh chị đặc biệt như sâu bò nó còn có nhiều nếp còn nhiều cái vách ngăn dạ dày đó để làm sao tại vì nó thiết kế do cho gì ạ trong việc ăn cỏ còn con người chúng ta đường ruột dài chỉ gấp 6 lần chiều dài cơ thể bởi vì đường ruột dài gấp 6 lần chiều dài cơ thể nó phù hợp với lên men đó, rồi hấp thu những thực phẩm và trái cây hay là là tinh bột còn đường ruột của loài loài loài ăn à, cỏ à, ăn thịt thì tại sao nó ngắn như vậy bởi bản chất là nếu ăn đạm động vật vào ăn thịt đó vào thì chúng chỉ cần gì ạ phân hóa và hấp thu đó mà không có thể cần thời gian lên men là bằng là nhiều như con người chúng ta rồi xương hàm của loài động vật ăn thịt thì xương hàm mở theo chiều dọc để cắn hay xé mồi đó còn xương hàm của chúng ta mở theo cả chiều ngang và chiều dọc đó há ra rồi nhai rồi nghiền đó nó khác biệt vì vậy đường ruột của chúng khác nhau như vậy